Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà đất Việt Long Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà có diện tích 36m2 có địa chỉ tại đường Yên Hòa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Căn nhà có đường ngõ trước nhà rộng 2m rưỡi cách trục đường ô tô một nhà khoảng 10 mét phía trước ngôi nhà rất là thoáng ngôi nhà có diện tích trên sổ đỏ là 35,9 mét vuông có mặt tiền là rộng 6,1 mét và tất cả mọi người cùng vào tham quan phía trong ngôi nhà như thường lệ phía trước ngôi nhà sẽ là hai phần cửa bên ngoài sẽ là cửa lớp cửa kéo inox còn bên trong sẽ là lớp cửa gỗ phía trong ngôi nhà thì chúng tôi hoàn thiện rất là tỉ mỉ về phần đèn thạch cao phần 1 của ngôi nhà sẽ gồm bao gồm hai phần. Đây là sẽ là phần phòng khách. Phòng khách sẽ được kết nối với cả phòng bếp. Đây là phần bếp và một nhà vệ sinh tận dụng phần hầm cầu thang. Như thường lệ, phần chất liệu tủ gỗ sẽ là gỗ sồi nga và đá đen kim tuyến. Gạch granite 60 x 60 tôi ốp chéo rất là tỉ mẩn ngôi nhà có diện tích khá là lớn và mặt tiền rất rộng thế nên không gian của tầng 1 rất là rộng tôi sẽ quay chi tiết cho mọi người về tầng 1 Xin mời tất cả mọi người cùng tham quan những tầng hai của nhà Đây sẽ là phần cầu thang dẫn lên tầng 2 Cầu thang tầng 2 Phần cầu thang này sẽ được làm từ phần à, gỗ trò Xong sẽ là song nghiến Đây sẽ là trụ Phần đá plat sẽ là đá tự nhiên, bình định Xin mời tất cả mọi người tham quan tầng 2 ngôi nhà có điểm cộng là có phần hành lang thì sẽ có phần cửa sổ để ánh sáng rất là thoáng dẫn lên tầng 2 thì phía trước sẽ là phần nhà vệ sinh phần nhà vệ sinh được thiết kế sen vòi nhà vệ sinh rất rộng đầu chờ của bình nóng lạnh ô sáng các thiết bị vệ sinh rất là hiện đại thì thiết bị vệ sinh chúng tôi làm bằng hàng Toto xin mời tất cả mọi người tham quan tầng 2 thì sẽ có không gian là chỉ một phòng ngủ rất là rộng dành cho đôi vợ chồng và gia đình có con nhỏ nguyên không gian của tầng 2 chúng tôi sẽ thiết kế để làm phòng ngủ cửa sổ ban công cửa ban công hướng ra ngoài chúng tôi được làm từ chúng tôi làm từ phần nhôm kính Việt Pháp để tránh cong vênh mối mọt còn phía bên trong cửa thông phòng chúng tôi làm từ cửa gỗ đây là gỗ linh Nam Phi xin mời mọi người cùng tham quan tầng 3 đây sẽ là phần automat điện tầng đường đầu chờ mạng cáp internet cáp truyền hình dư thể vẫn sẽ là một nhà vệ sinh tầng 3 và hai mỗi phòng ngủ ở đây có diện tích khoảng 14 mét vuông rất là rộng phía trên là trần thạch cao căn nhà rất phù hợp với gia đình đông người sinh hoạt nhiều thế hệ. xin mọi người cùng tham quan tầng 4 lên cầu thang phần trứng nghỉ chúng ta sẽ có phần máy giặt chúng tôi đã để hết đầu chờ đường cấm nước lối đi lên mái và một phòng thờ xe thật sân phơi mai tôi cho cậu xin nhắc lại một số thông tin của ngôi nhà cho tất cả quý vị căn nhà có địa chỉ tại đường Yên Hòa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội có diện tích trên sổ đỏ là 35,9 m2 mặt tiền trên nhà rộng 6,1 m căn nhà có hướng chính nam cách trục chính đường ô tô đi 10 m căn nhà hiện tại đang có giá chào bán là 1 tỷ 620 triệu đồng có bao thuế phí sang tên có thương lượng với khách hàng quý vị khách hàng có nhu cầu cần mua nhà thì vui lòng liên hệ số điện thoại chúng tôi trên bài viết để được đi xem nhà trực tiếp cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video